Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình trên từng cây số của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 vừa qua, thí sinh cả nước vừa trải qua kỳ thi đại học và cao đẳng. Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các sĩ tử là một trọng trách của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng trên các địa phương cả nước nói chung cũng như tỉnh Nghệ An nói riêng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau do phóng viên trên từng cây số thực hiện. Tình hình trật tự an toàn giao thông ở Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ còn diễn ra phổ biến. Mật độ phương tiện và người tham gia giao thông khá cao, chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh và tuyến quốc lộ 1A. Đặc biệt trong các ngày lễ Tết và những ngày thi đại học thì lượng người tập trung về thành phố Vinh tăng đột biến nên phải huy động nhiều lực lượng để tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Dạ, công việc của chúng em là hướng dẫn và tư vấn cho các em thí sinh và cha thí sinh ở các bài các địa điểm thi tư vấn phòng ở nhà trọ phối hợp với cả bạn giao thông là ngăn cách ờ. chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chốt chặn và ứng trực tại các điểm giao thông trọng yếu, kịp thời xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vì vậy trong những ngày thi đại học vừa qua, tại thành phố Vinh đã không có ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến các thí sinh dự thi đại học và cao đẳng. Hôm đi đến tham dự đấy đi à, đỡ thị tử ở đây đi thi đi đông à, giao thông trong mấy ngày gần vừa qua các anh đại học với như thế này thì à, có một số à, thanh niên tình nguyện á giao thông ở đây cũng rất là thông thoáng công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua cũng được chú trọng Ban an toàn giao thông tỉnh đã huy động nhiều lực lượng để tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong những đợt cao điểm. Các lực lượng này đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh như tạm giữ phương tiện, tịch thu xung công quỹ các loại xe công nông, xe cơ giới tự chế, tổ chức mật phục, chống đua xe trái phép, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2011, cảnh sát giao thông đã thực hiện 11.600 ca, tuần tra kiểm soát xử lý 73.895 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách gần 28 tỷ đồng, tạm giữ 380 ô tô và 5.750 mô tô và xe gắn máy, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 902 trường hợp. Do vậy, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn đã có những cải thiện đáng kể. phối hợp với đội cảnh giao thông, luật giao thông rộng rãi hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa từng khối xóm trên các cái à, phương tiện như loa truyền thanh rồi thông tin đại chúng để làm sao cho mỗi người dân phụ huynh cũng như là những người dân mà đi qua địa bàn thắm rõ hơn hiểu rõ hơn về chấp hành tốt hơn về luật giao thông đường bộ tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ nên tình hình tai nạn giao thông ở địa bàn tỉnh Nghệ An được kiềm chế và có giảm so với thời gian trước khi thực hiện nghị quyết 32 CP của chính phủ. 6 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 67 người, so với cùng kỳ năm ngoái giảm một người chết. Ờ, Ban an toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với công an tỉnh, tổng huy động các lực lượng của công an tỉnh tăng cường à, xuống địa bàn các huyện và địa bàn các huyện thì huy động cả cảnh sát à, trật tự công an địa phương công an xã cùng vào cuộc và tổ chức chốt chặn ở những cái đoạn đường những cái địa bàn mà có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhiều ở những cái địa bàn mà đông dân cư có thể là xảy ra cái tình trạng là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định làm lái đánh võng thì đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi này và nhiều địa phương à, cũng đã kịp thời ngăn chặn được cái tình trạng là à, thanh thiếu niên và chở quá số người quy định và là không chấp hành nghiêm các cái quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhờ vậy sau kiểm tra sau xử lý thấy rằng là cái tai nạn giao thông đã kiềm chế trên cả ba tiêu chí đây là một trong những giải pháp chúng tôi thấy cần phải tiếp tục à, triển khai quyết liệt hơn trong thời gian tới do triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và có sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương nên trong những năm vừa qua nghệ an liên tục là một trong những địa phương dẫn đầu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trong phần cuối của chương trình hôm nay, mục giải trí cuối tuần sẽ là một tiểu phẩm có nội dung về việc người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, phải đội đúng quy cách và chất lượng mũ phải đảm bảo. anh đâu phải taxi chính xác bởi vì sao anh đẹp trai hơn anh lịch sự hơn tốc độ hơn ga lăng hơn và đặc biệt với em là anh miễn phí ừ. miễn phí hả em thích á đúng miễn phí hoàn toàn anh có thể chở em đi hết cuộc đời của anh đi đến bất cứ nơi đâu dù đó là tận cùng của thế giới nhưng mà thôi anh ơi đi đến tận cùng thế giới mệt lắm em muốn đi về nhà thôi à được thôi xin mời lên xe anh chở em về nhà ờ thôi em không đi với anh được đâu sao vậy ờ, anh không có nón bảo hiểm có anh có nón bảo hiểm nè anh mua cửa hàng đàng hoàng nha chất lượng tốt nha có kiểm định đàng hoàng nữa đó nhưng mà cái đó là nón của anh chứ anh đâu có nón cho em đâu ờ ha thôi thôi không sao đâu lên xe đi thôi không có nón á không có dám ngồi lên xe anh đâu có gì đâu mà em sợ em yên tâm đi đoạn đường này làm chứ không công an trời cái nón đó là để bảo vệ cho em chứ đâu phải bảo vệ chú công an đâu bây giờ hả em mà không có nón lỡ chuyện gì xảy ra với em sao lúc đó em là người bị thiệt chứ có phải anh đâu vậy thì em đội nón của anh đi anh khỏi đội cũng được nữa nè ờ, càng không đi em không muốn ngồi chung xe giúp người không biết coi trọng cái đầu của mình cảm ơn anh đi thôi làm gì ghê dữ vậy làm nãy với người ta tốn hơi tốn sức không à <laughs> đừng nói tới nói lui nữa anh mệt lắm rồi em ơi em chờ ai vậy em chờ một người đàn ông có một chiếc xe đấy người đàn ông của em đây và chiếc xe của em đây à, em đi đâu em về nhà về nhà hả ừ. đấy ờ về nhà anh cũng được mời em lên xe em về nhà em ờ về nhà em hả về ừ. nhà em anh cũng đưa em về nhà em được anh nói thiệt không thiệt thiệt hoàn toàn anh nói em nghe anh nó nhìn thấy em từ xa mà trong lòng anh nghĩ là đây chính là điểm dừng của anh để giúp đỡ một người con gái lỡ đường mời em lên xe anh nói cứ như là phim hàn quốc á phải phim hàn quốc là nói theo kịch bản còn anh anh nói theo cảm xúc của anh cảm xúc của anh lúc này là cần phải giúp đỡ một người con gái dễ thương dễ mến giống như em em lên xe đi nhưng mà trước khi em lên á phải có một điều kiện ôi em cần một trăm điều kiện anh cũng có chứ huống chi một điều kiện nhỏ nhỏ ha điều kiện gì anh có nón bảo hiểm không ừ nón bảo hiểm á dĩ nhiên trong cốp xe anh lúc nào cũng có nón bảo hiểm đây đó mới thấy chưa nằm trong bao ni lông đàng hoàng em ơi một màu hồng tím quá đẹp quá dễ thương quá hay anh sẽ cho em đội lên nó chàng anh chút này ờ, ờ, ờ, anh xin lỗi anh dụng về quá à, mà không sao dơ chút xíu thôi nha không có gì hết à em cứ đợi đi mời em lên xe anh Hả? trời nó bị nứt luôn rồi nè sao mình mới mua mà sao bị kỳ vậy ta chết rồi em biết rồi cái này á Hả? anh mua hàng kém chất lượng chứ gì không anh mua ở ở chỗ đó nó nói là chất lượng đàng hoàng không dám đâu bảo anh mua ở mấy cái lề đường nè lề đường mà ở trong trung tâm đàng hoàng chứ không phải là ở ngoài đâu lề tâm. đường thì ở đâu không phải gọi là lề đường nhưng mà em bảo đảm luôn chắc chắn đồ rẻ tiền cũng thèm không anh mua mắc tiền lắm không thôi giờ em lấy nón anh đội đi nha anh đội nón này cho thôi nón này cũng y chang như nón này à em có can đảm giao tính mạng em cho anh đâu lỡ lúc anh chở em rồi hả chuyện gì rồi trầy trụa hư người em rồi sao không sao đâu không sao đâu mà thôi bây giờ anh đi đi anh tìm cái nón nào mà chất lượng hơn đẹp hơn bền hơn tốt hơn á thì em mới đi với anh <laughs> em tạm biệt anh nha đừng đừng em em em ơi em em ơi em em đừng bỏ đi em ơi trời ơi tất cả cũng tại mày đồ nón dởm quận chứ có có đang, đang họp đang họp đang họp ừ ừ họp họp nhiều lắm ừ. em ơi xe ôm miễn phí rồi đi không um, xe thì được nhưng mà ôm thì không đâu nha à, đụng chút xíu thôi không được gọi gọi về em muốn đi đâu um, anh cho em quá gian một đoạn thôi được không em muốn đi tới cùng trời cuối đất anh cũng chở nữa à, vậy em cảm ơn anh trước nha ừ. nhưng mà sao em không có nón bảo hiểm trời ơi tưởng cái gì nón bảo hiểm lúc nào anh cũng có trên xe hết đây <laughs> dạ nón bảo hiểm cho em dạ. à. dạ rồi vậy được chưa được chưa rồi lên xe lên xe xong chưa xong chưa xong chưa dạ từ từ ngồi sát sát vô cái dừng tét sát vô ừ đó làm sao cái gì nữa đi đi đi hả gì vậy dạ, à, dạ. tôi à, em cảm ơn anh nha sao vậy xe anh rất là tốt trời mới mua mà không tốt sao được anh cũng tốt anh biết là đẹp mà nón anh cũng tốt tốt chứ nhưng mà nó bị hư cái khóa gài không có thấy chỗ gài đâu mất tiêu rồi trời ơi cái này nhầm nhỏ gì chuyện tình cảm hai mình mới quan trọng em đội đại đi em sao đâu ờ, dạ thôi um, cảm ơn anh chắc anh cứ chở cô nào mà ngồi đằng sau không có cần cài khóa nón bảo hiểm đi chứ em thì um, em sợ nguy hiểm lắm um, cho em xin lại cái nón trời ơi cái nón bảo hiểm có gì đâu đội đại đi dạ em cảm ơn anh về không đi đúng không chảnh thấy ớn Anh có sao không? Ờ, cô có sao không? Ờ, dạ không. Xe anh đâu? à, tại à, anh đã uống năm chai bia với tụi bạn anh rồi giờ anh đi bộ vừa vui vừa an toàn sao vừa vui vừa an toàn một cô gái đẹp như em mà không biết được thông điệp là khi đã uống bia ta không nên điều khiển phương tiện giao thông quá tốt vậy um, anh cho em quá ra một đoạn nha anh không có xe với lại à, giờ có xe ở đây á anh cũng đâu thể chở em được đâu bởi vì ạ anh không thể chở người khi mà anh đã uống rượu bia rồi em đâu có nói là em quá gian xe anh đâu em nói á là quá gian nón bảo hiểm nè chờ em chút nha em có xe nhưng mà ừ. tại vì em có nón bảo hiểm cho nên em không có dám chạy bây giờ vậy đi ha anh cho em mượn nón bảo hiểm rồi à, em sẽ chở anh về tới tận nhà coi như là vừa an toàn cho cả anh và cả em nữa Chương trình trên từng cây số tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. thiếu nhi và cộng đồng